chào tất cả anh em thì ngày hôm nay tôi lại tiếp tục làm những cái clip để giới thiệu cho anh em anh em đi chơi tài xỉu đánh tài xỉu anh em đi lắc tài xỉu bịp ở sòng sới luôn luôn là có cái độ hiệu quả và tỷ lệ chính xác khi anh em đi chơi đúng không ạ thì anh em cũng không xa lạ gì về những cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp báo dung bốn mặt hay là những cái bộ sáu mặt đúng không anh em thì hai cái bộ này nó tương tự như nhau nó chỉ khác cho anh em rằng là có hai mặt không dung anh em nhé thì khi anh em đi chơi ở sòng giới anh em chỉ cần mang được cái bộ một hột này vô sòng giới của anh em là anh em đã biết được rằng là bên trong nó sẽ có những cái mặt nào về để cho anh em căn theo những cái tỷ lệ và cái thế hột ở bên trong chén anh em đánh tài hay là xỉu anh em nhé thì giới thiệu sơ qua với anh em thì đây nó chính là một cái hột tài xỉu mà tôi đã làm bốn mặt vào bên trong cái hột này đó thì khi anh em đi chơi thì anh em mang theo cái máy này đây là cái máy báo dung để cho anh em biết được rằng là bên trong nó sẽ những có những cái mặt gì nó về anh em nhé thì ở đây nó chính là cái công thức báo dung riêng của cái bộ báo dung bốn mặt này thì mỗi mỗi một bộ đồ chơi thì nó có cái công thức báo dung riêng anh em nhé thì à, về phần tăng tích của cái bộ hột à, tài xỉu bịp báo dung bốn mặt này thì anh em không cần lo gì đúng không em nam châm không hít nước muối nổi dọi đèn thì khá là trong anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ đi vào tôi test luôn cho anh em về phần tan tích của cái bộ hột này trước tiên là tôi sẽ thử nâm châm cho anh em này của anh em nâm châm thì hoàn toàn không hít đúng không ạ họ đúng anh em nâm châm không hít đúng anh em không hề hít đây là nó là hỗ trợ thôi anh em nhé bây giờ tôi sẽ dọi đèn cho anh em xem thử khá là trong anh em nhé nước muối thì đúng không ạ khi vớt hột thì em cũng phải lau để anh em bảo quản được cái hột bốn mặt báo dung này nó hiệu quả và nó không bị ảnh hưởng gì nó sẽ sử dụng lâu hơn cho anh em em lau khô à, em và cái cách chơi của cái bộ uh, tài xỉu báo dung bốn mặt này nó cực kỳ là đơn giản và hiệu quả cho anh em khi anh em đi chơi anh em nhé đó, thì bây giờ tôi sẽ đi vào tôi test cho anh em cái độ hiệu quả cũng như cái tỷ lệ chính xác của cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp báo dung bốn mặt này anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em chén đầu tiên này khi anh em đi chơi thì anh em gạt nút khởi động đó, nó sẽ rung cho anh em một cái nhịp rất là nhẹ để à, nó báo máy đã khởi động anh em nhé và khi anh em đi không chơi nữa anh em có thể mang cái hồn này ra và anh em bảo quản bằng cách anh em dán cái mặt không rung thì mặc định lúc nào anh em cũng phải để ngửa lên để làm sao để anh em sử dụng cái bộ đồ chơi này nó kéo dài thời gian hơn cho anh em thì bây giờ tôi sẽ cầm cái máy này ở tay để tôi cảm nhận độ dung của nó mặt nào về thì tôi sẽ báo cho anh em biết là bên trong nó sẽ có những cái mặt nào về ở trong cái chén anh em nhé test luôn cho anh em này trong này máy báo cho tôi biết rằng là có mặt nhị đúng không anh em hai dài nhị thì anh em đánh xỉu 7 80 phần trăm anh em mình sẽ đánh xỉu anh em nhé vui cho anh em đó đúng không anh em 124 xỉu đúng không ạ rất là hiệu quả anh em nhé tiếp tục test cho anh em trong này mày báo hai ngắn có mặt lục lục thì chắc chắn rằng là anh em sẽ phải đánh tài đúng không ạ đánh tài cho anh em đó đúng không anh em 356 có lục anh em nhé rất là hiệu quả và chính xác tiếp tục test cho anh em trong này máy báo không dung không dung đúng không ạ không dung thì anh em đánh 34 34 thì à, cái tỷ lệ xỉu của nó phải à, rơi vào khoảng 7 80 phần trăm khui cho anh em đó có 3 hoặc 4 nhưng mà cái chén này nó phản cho anh em là nó phản như thế nào ạ nó phản là nó phản thế hột anh em nhé có 3 có 4 nhưng nó lại lên thêm một con lục nữa thì đây nó chính là cái, những cái chén phản thế hột thì những cái chén phản thế hột thì anh em không thể nào tránh khỏi thì anh em đen thì sẽ phải chịu những cái chén như thế này nó không đáng kể thì cho anh em tiếp tục test cho anh em thêm một hai chén nữa đó thì chén này máy báo cho tôi biết rằng là có một dài đúng không anh em một dài anh em bên trong này chắc chắn với anh em sẽ có ngũ ngũ thì chắc chắn là anh em sẽ phải đánh tài đúng không ạ đánh ngũ tài cho anh em đó đúng không em ba năm sáu tài đúng không ạ rất là hiệu quả và chính xác test cho anh em một chén cuối cùng em nhé đó trong này máy báo cho tôi biết rằng là có mặt nhất đúng không ạ mặt nhất là một ngắn này một ngắn thì anh em mình chắc chắn rằng là phải đánh xỉu đúng không anh em vui cho anh em đó một ba bốn có xỉu có nhất anh em nhé đó thì vừa rồi tôi cũng đã test cho anh em cái độ hiệu quả cũng như cái tỷ lệ chính xác của cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp tung bốn mặt này đó thì khi anh em không, không chơi nữa thì đây nó chính là cách bảo quản của cái bộ đồ chơi này anh em dán băng dính lại anh em cất lúc nào phải để mặt không dung anh em ngửa lên thì ngoài cái bộ đồ chơi tài xỉu dung bốn mặt này ra thì bên cơ sở bên tôi còn có rất nhiều loại đồ chơi chuyên về dòng tài xỉu bịp mới nhất 2020 thì anh em có nhu cầu anh em hãy liên hệ với cơ sở bên tôi cơ sở bên tôi ở bến xe miền Tây anh em nhé thì anh em đã tin tưởng và đến với cơ sở Sơn Tài Xỉu chúng tôi thì chúng tôi sẽ làm hài lòng tất cả anh em anh em đang xem video thì anh em hãy đăng ký kênh để anh em được cập nhật thật là nhiều những cái video mới nhất mà bên cơ sở bên tôi sẽ đăng tải lên để cho anh em tham khảo thì cái video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng giới luôn luôn may mắn anh em nhé